Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Thạch Niji Và đã lâu lắm rồi mình chưa ra clip và bây giờ đã ra game Liên minh tốc chiến rồi Nhưng hiện tại vẫn chưa ra mắt ở Việt Nam Đây mình đang chơi server Singapore nha mọi người nha Mình mới tải về vào ngày 27 Tại nó mới ra được ngày 27 tháng 10 năm 2020 Bên Sinh và bên các nước khác Còn Việt Nam là tận ờ, Ờ, đầu tháng hay cuối tháng 12 gì đó mình cũng không nắm chắc nữa uh, mình đang phải chơi bên server này nếu mọi người muốn tải muốn chơi server này trước thì mọi người có thể tải lên Google Chrome tải tap tap ứng dụng đó về xong mọi người tải gõ LOL là nó sẽ ra ngay đầu tiên xong mọi người sẽ tải về và mọi người fix ID uh, ờ, tải nên chat play tải Umed VMP về để chơi Hiện tại mình đang chơi bên server Singapore nha mọi người nha Bên này rất là mượt, chơi rất là mượt Mang tiếng là server nước ngoài nhưng mà mạng Việt Nam vẫn chơi ok Là chơi thì bản đồ họa thì rất là đẹp Đẹp mắt, nhìn thích thú, quyền lũ nữa Hôm nay mình, ờ, đây là mình tập luyện được, ờ, chơi được ờ, cũng khá khá trận rồi Cũng nhưng mà chơi được trăm trận nha mọi người nha mình chơi ít đấy channel bắt đầu rồi, miếng này có gì đấy Ôi đồ họa mọi người có thể thấy là nó rất là đẹp Nhìn không khác gì uh, uh, Liên minh trên PC luôn Đẹp mê ly luôn Đấy Hôm nay mình uh, mình đang chơi vị tướng uh, nha mọi người nha Đồ họa thì nó rất là đẹp Nhìn đã mắt luôn, đã con mắt luôn Rồi ok thì bên cái server này thì chơi nó cũng ok đấy nó cũng đủ nhưng mà mình test rồi nhiều vị mình mới test được một số vị tướng chưa test được hết các bạn thấy nhưng còn đăng nhập nick bên ờ, đăng nhập nick thì nó cũng dễ nhé mọi người nha mọi người chỉ cần dùng nick quả google trình duyệt chôm này ơ đừng im này từ từ đã mình bắn chết nó luôn này cân hai nó này hai mạng này hai mạng này thấy chưa phê chưa phê chưa đây mới đầu thì kiểu mọi người test đấy chắc mọi người chơi cũng uh, chưa kiểu là đánh gắt gao nữa chắc tầm khoảng độ vài ngày nữa là bắt đầu là đánh là ờ, kinh kinh kinh điển á ừ, tại đây cũng còn cấp thấp mà chưa chưa nên tầm cấp cao chưa gặp kiểu là lanh cao tại đây mới mọi người mới bắt đầu luyện kỹ năng những ai chưa chơi thì tập chơi thì nó cũng hơi vất vả một xíu mất nhiều thời gian hơn thì mình cũng chơi Liên Minh uh, trên PC rồi nên bây giờ mình cũng hiểu cách chơi của nó Đấy, cứ farm mọi người phải farm chết, chết con lính nha farm chết con lính thì mới có vàng còn không farm chết không có vàng ơ nát nác này nác này mé mé đấy mình không hiểu làm sao mà máy mình nó cứ bị nát nát ấy đấy bên này là cực kỳ mượt luôn chơi sướng cực sướng hơn liên quân gấp nhiều nên ờ, ai ai bây giờ nên mọi người chuẩn bị xóa hết liên quân đi là vừa thì sang bên này chơi thì nó sướng vừa sướng vừa đã mắt nữa Thấy mọi người có thể thấy là nhìn cái map nó rất là đẹp luôn nhìn muốn nhìn Meli luôn đẹp hơn map Liên Quân nhiều mà ghi thì nó hình hình tải về nhưng nhẹ như nhà chắc mới đầu thì chắc nó chưa update nên còn là kiểu còn bị lỗi ấy mọi người hạn chế mà đăng nhập nick nập nick vào buổi tối này nập nick vào buổi sáng ấy còn bây giờ mấy ngày đầu này như là nó nó chưa kiểu là bên bên sinh họ họ chưa chỉnh được cái cái cái gọi là ấy hơn nhiều người truy cập cái chơi server Singapore quá nên kiểu họ chưa sửa được ấy đấy để tôi nói sau như thế này hai mạng luôn này úi trời ơi phê thế ta ơi Ai? Uầy, vừa mới hai phút đã năm không rồi Gắt thật sự luôn Đây không phải máy nha mọi người nha Đều là người chơi test hết rồi Đây là toàn là người luôn có cả đồng tem mình toàn có như người Việt Nam hay sao ấy thấy đặt tên nick giống toàn người Việt Nam rồi chắc là có người Việt Nam đó vì người Việt Nam chơi bên này cũng nhiều mà cũng cũng khá nhiều đó mát nhìn nó đẹp nhưng mà này nó chẳng khác gì liên minh thật đâu nên, nên bây giờ mà lan liên minh tốc chiến ở bên bên uh, trên PC ở ờ, uh, trên uh, mobile này thì chơi sướng hơn đỡ phải mất tiền đi quán đâu mọi người ở nhà cầm điện thoại chơi đi chơi ơ nát nè ơ nát nát nát nát nát động cái gì vậy này tông biến ơ tông biến kiểu gì ơ mình tông biến lên mà sao đờ mơ như nó cay thế nhở đấy nên mọi người cứ ở nhà mà chơi thôi ngày chục trận trăm trận được luyện trước đi mấy nữa về Việt Nam chỉ gọi là neo neo hạng là vừa nhưng mà nhưng mà mình có một cái vấn đề để nói cho mọi người nghe là nick này chỉ chơi được ở bên server bên server Singapore này thôi chứ không về Việt Nam là không không về Việt Nam là mọi người phải ấy ờ, nick ờ, về Việt Nam nick này không không ấy được đâu nó chỉ ở bên Singapore này thì mọi người chơi nên nhiều cấp chứ còn về Việt Nam là nó cấp 1 luôn ở đây nó còn mình còn thấy là mới chơi là nó còn chưa update nên đồ đi lừng cơ không có đồ đi lừng ở đi răng ở ấy đó đồ đi lừng không thấy chỉ thấy mỗi công này đồ công này thép này cục này à, giày này đấy chưa thấy đồ đi lừng đâu mình cũng thấy đồ đi lừng đâu nhưng nó chưa chưa chưa chưa ấy này đây mới chỉ gọi là cái bản test cho uh, mở cho các server nước ngoài thôi còn nó chắc là một tầm khoảng thời gian nữa là khi nào tầm ấy là nói chuyện bản chính thức cho mọi người mà đấy, bắn phê con này ui bắn cũng khá là sướng đó đấy thì mình ờ, mọi người nào mọi người nào muốn chơi này thì ờ, cứ tải ờ, ứng dụng tát tát về nha xong rồi vào ứng dụng tát tát đấy tải l gõ l l tốc chiến là nó la ngay mà tải về chơi thì cũng khá là lần đầu mình trải nghiệm cũng thấy sướng mắt mai chắc xóa ngay nên quân đi chơi game này thôi nghiện game này anh cái training ninh quân bây giờ nó chán lắm mọi người ạ à. Toàn nào là bút bẩn đây là, là bút bẩn thì mình không biết nhưng mà toàn đánh toàn AFK chán Bên này đánh à, không không mình đánh mới đánh chẳng thể AFK luôn Chơi nghiêm túc vãi trưởng ra luôn ấy ừ, không, không chưa chưa thấy trẻ trâu mới trẻ trâu tầm này nó nó làm gì đã biết tải mà tải mọi người ấy mọi người cứ tải về mà chơi test ừ, trải nghiệm xem như thế nào nha còn bạn nào không tải bạn bạn nào mà chưa tải được thì có thể inbox trực tiếp qua nick facebook của mình nha facebook mình để dưới phần mô tả đó đấy bạn nào ờ, tải được rồi thì ờ, nhớ để lại cho mình xem một comment nha còn bạn nào chưa tải được thì comment trực tiếp xuống facebook của mình nha mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn tải luôn chơi thì mượt lắm mọi người không phải no đâu mạng mạng bên mình chơi mượt không phải no à mọi người lúc vào game là mọi người phải um, uh, ờ, fix cái ID nha mọi người vào cái chỗ IP mọi người chọn chỗ Feli ấn vùng Singapore xong mọi người chuyển ID mã V VIP ấy xong rồi mọi người vào xong game mọi người xóa đi cho mình nha ơ ờ, mọi người thoát thoát là để chơi mà mượt hơn chỉ fake nút vào game thôi mà tại để kiểu như là nó ấy, ấy. còn nút vào game mà mọi người không fake là mọi người không vào đầu nó sẽ ghi là uh, cái gì nhỉ yêu đôn cái gì gì gì ấy. Dạy, mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà nó kiểu là khác server ấy vì cái IP nếu mọi người không fake thì nó là IP Việt Nam mà còn nếu mọi người fake rồi thì nó sẽ là đúng cái IP của cái Singapore luôn nên mọi người thích IP cho mình nha đấy bán này bán này ui trời ơi chơi sướng không à, mọi người nhìn phê không bắn thích không hơi là thích luôn hơi bị thích luôn cuốn con mắt luôn nhìn hấp dẫn lại trưởng luôn ấy đấy cứ bắn đi chúng ta cứ bán thôi bán thôi bán thôi Vâng, bây giờ mình sẽ chuyển sang mình làm ờ, về liên minh tốc chiến cho anh em xem nha Mình sẽ không làm về liên quân nữa đâu Kiểu là liên quân bây giờ kiểu nó cũng chán là mọi người không thích nữa Bây giờ mọi người chắc là chuẩn bị sang liên minh tốc chiến chơi nào sướng nha Đấy ớt đậu xanh này kiểu mình chắc cũng phải chuẩn bị nâng cấp nên ơ máy thì máy game này thì mình nghĩ là mấy cái máy tầm ấy là chơi được hết nha tầm khoảng cứ bộ nhớ lam lam lam hai ghi trở nên là chơi được nha đấy tải được hết bộ nhớ trong khoảng bộ nhớ thì 16 16 16 16 ghi đấy 16 trở nên là được game này nhẹ lắm tải có hơn ghi à bên tại nó kiểu mới la bản test đấy mình chưa phải cập nhật gì mấy ấy tướng thì ấy toàn ít tướng nên có hơn hơn 6 có hơn một ghi à mình tải như có hơn một ghi chắc hơn một ghi đó mọi người cứ tải về xem à, bán này bán này ui sợ ơi đau chưa đau chưa đau chưa tầm này mình khá xanh rồi chín không mà 8 phút về là ok bắn nó phải gọi là ở cái tầm thốn cực kỳ thốn luôn đấy trụ thì trụ nó mình cảm giác là bắn nhanh hơn pc à, nó kiểu bắn nó mất máu nhanh hơn ấy đấy Kiểu thì game này mà bắn lâu chắc một trận thì tầm khoảng mấy chục phút đấy 20 phút đấy Nếu mà nhanh thì tầm mười mấy 20 phút đấy Ui hai mạng ngon chết Ui thần thánh luôn Đấy mình nhìn thấy gì cả. Ôi Tiếp bạn GG được còn đâu Ui chán quá Thôi mình hẹn là bye bye mọi người nha Chờ, Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha Bye bye tất cả mọi người nha Mọi người nhớ cho mình xin một like, một chút để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.